quá dữ đây nè đây nè ở thùng rồi ở thùng rồi ở thùng ở thùng bỏ vô sao giờ bỏ bỏ đầu xuống á vừa đâu vừa đâu nó xuất ra nghe nhảy á ừ nó nhảy đó bự quá à quá dữ quá dữ cá luôn rồi cầm đuôi đi cầm cầm cái đuôi đó cầm cái đuôi đó trời ơi cầm cái đuôi đó dịnh dịnh cứng cái đuôi đó được à sao không vậy đâu rồi để thùng cầm cái, cái thùng theo à bỏ vô thùng á bỏ thùng à, cầm đi tôi giác vô <laughs> không được nó đâm đó nó đâm á cầm đuôi á cái đuôi á bỏ thùng cầm đuôi á rồi cầm đuôi lên chở thùng theo cạn rồi

gì để để là ngon nè rồi nhân luôn <laughs> mẹ Vinh thể nó bự luôn rồi dễ dễ lắm chạy chuối trơn nãy có ờ, cá lóc bự nó nhiên giữa quá trời bự cá lóc cái sạc đấy Phương Trời ơi, cái tao bắt nhiều lắm rồi đó Chảnh không ông lấy cành cành làm gì Cái sạc đấy Cái sạc đến đây Trời ơi, sạc ngon đó kìa chiên thái cái này thái gà hả thái gà lắc sơi nóng bồ tạt trời ơi không nè cũng không nè Cái này nó cũng còn cái nãy Cái này nó cũng còn cái nãy Để nặng Trời Nó hết đi đi cuốn ngủ không thiệt mày nhảy xuống rồi đây bắt đây cầm đem vô mày nó thùng đi thằng nào vậy chổng lấy cái thùng đi vô chọn vô chọn xách cái thùng ra rồi cái gì dữ rồi cái dồ đó hả từ từ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ cái đùi đó cái đùi đó cái gì cái dồ rồi dạ đâu có bắt đâu đâu sẽ đâu quá những cái tay dùng nó mà kéo đi hoài luôn ô quá tao kiên làm nửa đường người ta đó đó đó vậy đó dạ, nó chạy đó cái dồ đó cái dồ nãy đó trong địa hình tốt không bên đây có lộ lộ đi giải không thẳng đúng đó ừ chạy đó ừ anh anh anh anh giam giam giam giam phải không cá nó ra là này xách cái vợ theo á phóng rồi đấy vợ thuốc rồi trời ơi trời lấy cái vợt đuổi khách theo luôn ờ, anh tôi tôi bật cái lưới lên <laughs> tôi ra một con rồi chứ gì còn hai con chạy đi từ từ nó cũng vòng vòng xe nó đi đâu đâu ở đó là chị này nó phóng ra mới được cái cá này nó bay hết đi đó đó đó đó ốp vô đi ốp vô cái mẹ đi vậy ốp ốp nó chạy hết này vậy hả ốp cái rồi nó ốp nó chạy hết ốp thì nó cao mà nó không xuống hết trơn á thôi kệ đi kệ cái dồn con nè bây giờ phải có cái đồ chặn ngang ốp mới được kéo nó đi dồn vô đó chạy hết trơn à thôi chạy kéo luôn đi chạy đâu nó chạy chưa đi chịu nha

cá này cá nè ở đẳng ở đẳng đồ đồ đồ cho ngã ngã ra đầu ốp ngang được hả? chịu lại đi cho đẳng nó mò mò lại kìa nó, nó mò lại đi hạ, hạ ngã xuống cho nó chạy vô cho à để nó ra nó ra với giò kìa đó, đứng yên vậy đây cho giò kia nó mò lại đi rồi chưa chưa chưa ấp được đâu nhóc này chưa nè đi dữ quá nhóc cái vỗ trơn kìa còn nữa kẹ, cái vô dữ vậy còn nhóc chân á rồi đẳng lùa lùa đây cho vô lưới ốp qua đi ốp được không mày ở đắng lùa lùa lại lùa nó không ốp đâu kéo nửa xíu nữa đi sách uh, sách bên đó dễ hay là bên này dễ là nó ốp qua nè bển dễ hơn bển bài á bên này mát <laughs>

để tay chút xíu nữa ai để tay chút xíu nữa ừ nè nè bên kia ốp lùa à, lùa lùa lùa vô cái ốp luôn à ừ cái đầu đi em cái đất chân lùa vô có cái dọn đó nha còn con cái dọn gì đó rồi qua qua từ từ nè còn cầm bên đó đi cầm bên đó lại đi luôn đi luôn đi đi quá trời luôn rồi lại à tới kia luôn tới luôn cái qua đi để nó chạy ra cho lẹ qua đi còn nhiêu cãi họ kéo cạn lại cái đó nè nè đúng rồi đúng rồi rồi ngồi gặn lên cái đó rồi giờ mò ngoài đi nó mò ngoài đi nhóc chân đó ơi ơi dở lên ơi cái cái kìa kìa kìa kìa quên quên quên quên từ từ từ từ từ để vậy đi từ từ á từ từ đi bỏ dưới bãi đi mẹ này tăng cử à mấy con cá chơi cái dồ đó nha con mét thì trời đâu dạ không đi chứ Ê, cái dồn qua trước đi nha Ê, bệnh bệnh ơi Tao dùng quá tử Dạ. Giác đi, giác cá lên đi Nó quá dữ luôn à, cá khủng à. mà Quá cái dồn đó, nó quắt luôn đó Quất tôi vô đây nè, con lớn vậy đó, em quýt vô đây nè Bánh cái xỉu luôn đó Đâu bắt em, có trứng luôn mọi Hai có chỗ cho em nữa nè <laughs> quá dữ quá dữ ô hai hai cặp cá khủng luôn cá khủng cá khủng rồi tháo tháo tháo tháo ác coi ác nữa kìa nó ác á cá này muốn kiếm ba trăm giật máy cho nó chạy đi rồi rồi rồi lên lên lên. Ô nhanh đi. Đó đó đó. Này mình muốn nhặt cọc ít quá. Đại cá liền kịp. Ra mới đó. vô hàng rồi mày nổi ngày anh nộp hai con cá đó hoài vậy trời hai con cá má ơi bây giờ có dính cái lóc không chưa nữa cá lóc chạy dần dần, chạy lên cái bếp à, giữa Đi cái cầu ông ơi. Tới cầu hát xuống nữa kìa. Quá cầu hát xuống là gì không rồi, bấm bắn lên, nó lên luôn kìa. Quá càng Nó xẹt mà lúng xẹt luôn à. cái hầm hỏi chưa thiệt đó không?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 가서 아, cốc hả? Ờ, cá ờ, cốc. Ăn ờ, ờ, cá cốc ăn là tuyệt vời, không gì nữa đây. Ăn cá cốc rồi xuống cầu ao á. Dạ, dạ. Con gỡ bự hơn đó thôi, làm cái đậu. Dạ, cái đậu. ra đi.